cảm giác thoải mái nhờ Gillette Vây qua an toàn bạn sẽ thấy tự tin Dùng Gillette thấy em ái hơn ừ. Thoải mái và tự tin nhờ Gillette